có một câu bạn là Lan hỏi là thầy tranh thủ giải đáp là mọi người cứ tranh luận đầu của người mất vào hướng đẹp hay hướng chân à đây như này trong cái phần táng và liên quan đến âm trạch tự nhiên lại đang dưới nhiều dư chú lại hỏi phong thủy trong cái phần táng của âm trạch ấy thì khi người ta đặt cái cái, cái, cái xương cốt vào trong quan tài thì đúng không ạ hay là đặt cái hai cái, cái cái xác vào cái, cái vào trong quan tài hay là đặt cái bộ xương vào trong cái tiểu quách đúng không ạ thì khi cái bộ xương vật tiểu quách ấy thì cái đầu nó lừ lừ lừ như này này không phải nằm tình này nghe đâu anh chị nhìn đấy lúc nào người ta kê cái cổ cho nó cao lên như thế này đúng không ạ thì khi cái cổ cao lên như thế này thì cái hướng của cái mắt của cái cái cái cái cái cái, cái, cái, ờ, cái cái sọ ấy hay là cái cái cái cái cái, ờ, cái xác ấy nó nhìn về đâu thì người ta gọi đấy là người ta gọi đấy là hướng cho nên là cái đầu gối gọi là tựa vào còn chân thì quay về thì người ta gọi là đầu gối vào đâu thì chân đạp ở đấy thì gọi là tọa hướng chân hướng của huyệt hay hướng của lăng mộ là căn cứ vào cái điểm tọa tựa và của cái hướng đấy để xác định là tọa và cái mắt của cái đấy nhìn về thì gọi là hướng còn cái việc mà đầu đẹp hay hướng đẹp thì cũng phải xem huyệt như thế nào và thứ hai nữa là còn phải xem tuổi thế nào quan điểm về đẹp về xấu của anh chị với của tôi nó khác nhau cho nên ra là anh chị bảo là anh chị đặt cái bắt trạch minh kính hay bắt trạch minh cảnh anh chị bảo là ừ, tọa hùng hướng cát tọa cát hướng hùng tôi là tôi không dùng như thế và nên nghĩa là tôi nói là giống như là cái môn đấy là không phải là cái nó là môn vỡ lòng về phong thủy cho nên là những cái câu chuyện về vỡ lòng mình không bàn luận đúng không ạ thì uh, bởi vì là phong thủy nó phải căn cứ vào rất nhiều thứ nữa nó có phải sa sơn huyệt thủy chứng ngưng rồi long rồi mạch sau đó đây còn năm người vận thì còn tuổi sau đó người ta mới xác định được phân kim phân hướng chứ còn ờ, tọa cát hướng ngung với tọa hung hướng cát thì những cái vỡ lòng đấy thì thôi anh chị ờ, hỏi các cái ờ, cao thủ hotline đang hot hot trên mạng này người ta trả lời cho